chào mọi người quay lại à, với kênh của mình hôm nay thì à, mình đến tiếp một số cân nha mọi người đây mọi người xem rồi à, mua ủng hộ mình nha đây cây đầu tiên mình sẽ đưa chầm để mọi người xem rõ ngoại hình của nó nhé Holiday Spring Kena <clears throat> Shimano sản xuất ở Hàn Quốc đồ cứng V5 2m4 đó <clears throat> cái này bát trượt Fuji FS6 năm khuyên bao gồm cả đầu bu đây có khuyên này khuyên này bị nứt uh, sát này đây cũng bị nứt này hai khuyên bị nứt nha mọi người cây này thì nặng 140 g đọt 1,7 da 24 thu về là 92 cm khuyên bát Fuji hết nha mọi người đồ cứng lắm nha này các giọng ở phía trong thì à, theo mình thấy ngoài hình các giọng phía trong đang còn đẹp có ba giống đó ok chỗ này bầu bầu bầu này ok số 1 Số 1 này à, cây này mới bán 600 Số 2 <coughs> Số 2 một cây cần rượu Rượu môi à, từ 7 à, tới 21 gram <coughs> Dài 27 Đây C-Sensor SS 903 TX <clears throat> cái này là carbon nha mọi người bát bát vạn Fuji Ủa không phải đến thì in chữ Fuji D, à, SDFS 18 khuyên khuyên thì khuyên này khuyên Fuji nha mọi người khuyên Fuji 5 khuyên đây cái này hình như độ cứng cũng là 15 tới vậy nặng 220g à, đọt 2 ly dài 2m7 thu về 1 mét khuyên thì còn nguyên cái này thì mình thấy cái hãng nào nha mọi người đây à độ cứng khoảng 20 độ cứng khoảng 20 nha đây carbon đó <clears throat> cái này thì ờ, nhìn nhá thì nó cũ nhưng mà ngoài hình thì khá là đẹp cái này cái số 2 mình bán 700 Rồi số 3 là một cái cân bá khúc Cân bá khúc à, Cái này là gì ta Shimano à Ủa ba mươi dài à, dài ba mét độ cứng ba mươi dài ba mét cái này á thì cụ của nó là cái bản trà bát văn nhưng mà người ta chế ra đây này chế ra thêm mặt trượt trượt Fuji f bảy nha mọi người trượt Fuji f bảy cái này nặng 260 gram đọt 30 dài 32 thu về là một mét một đây đọt này thì độ cứng khoảng 15 nha mọi người 15 tới bạn à ủa cái này đọt cứng 30 mà thấy cũng khá là cứng này Power Lock Advance đó khuyên này cái này thằng nào rảnh rỗi nó đem nó khuyên nó sơn trắng cái đọt ra đây đó, sơn trắng cái đọt thôi nha cái này á thì hình như là người ta chế từ cân cực trong quá thành cân khúc này nó vẫn còn khuyên ở đây này đó khuyên này khuyên của cân cực trống nha mọi người đó ờ hay như đồ 30 đúng rồi chế từ cân cực trống qua đây inter này inner này chế từ cân cực trống qua nha mọi người đó chế rất là đẹp khuyên khía đô ok hết khuyên thì hình như cùng chế khuyên ờ, để mình xem khuyên là khuyên gì nè khuyên khuyến này phải khuyến Fuji không thể khi khuyến khuyến Fuji nha mọi người đó người ta chỉ nhưng mà rất là đẹp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 khuyên rất là đẹp nha mọi người chỉ nhưng rất là đẹp này như hồi xưa cái chỗ vô cực ở đây, ở đây này vô cực trong ở đây này ở đây con khuyến đá ờ, của cân cực trong cũ này ok power lốt nhá đây cái này cái số 3 mình bán 700 rồi cái số 4 là một cái cân tay 7m2 carbon không biết của hãng nào đây ở đấy thì thể ghi hãng cái này thì nặng 380g đọt 1 thì 2 đó thực tế dài 7 dài 7m2 UV131C Alo Dạ hết rồi nhá Dạ <laughs> Dạ không ấy Cái đó giờ em tạm hết rồi Anh mua mấy cái để em kiểm xem có rồi em bảo ấy dạ rồi ok dạ rồi đây các dòng ở phía trong là carbon nha mọi người khá là đẹp đây trên <coughs> trước một hai ba bốn năm sáu sáu dòng nha mọi người 6 giống 72 <clears throat> Đó thực tế thì là 7m1 nha Cái này là cái số à, mấy ta? Cái số 4 Cái số 4 này mình bán 750 ok bảy trăm rưỡi cái số 5 <clears throat> số 5 là một cái à, đai qua Việt Nam đai qua sản xuất tại Việt Nam xuất Nhật cái này nặng 240g đọt 1,6 dài 4m thu về 117cm M400 Sipara Paradi Si này made in Việt Nam xuất Nhật nha mọi người đây bạt ờ, bạt vàng đai qua bạt quan đấy bạt vàng đai qua khuyên là ờ, khuyên Fuji nha mọi người khuyên Fuji 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu đó các khuyên thì con ok không có bị nứt đọt này đọt này độ cứng khoảng 15 đây tem vàng này cái này Việt Nam xuất Nhật xuất Nhật xong rồi nó mới quay lại Việt Nam đấy qua Nhật sai một thời gian rồi đi về Việt Nam coi như là Việt Kiều đây rồi cái này cái số 5 mình bán 850 6 6 ở một cái cần tay cần tay cái này của Daiwa Daiwa nha mọi người cần tay carbon Daiwa 7m2 cái này thì không ghi sản xuất ở đâu nha mọi người không ghi sản xuất ở đâu cái này nặng 280g đọt 0.7 Ủa sau đó thực tế dây có 6 mét à thu về 1 mét để, để, để, để mình đo lại thử xem nhé này cho mọi người xem các tự động phía trong rồi rồi rồi, rồi mình sẽ đo lại đây carbon xoắn nha mọi người xoắn rồi để mình đo lại cái cân này bà hai bạn được hai đúng không à, à, à, cái này mình ghi sai rồi cái này 7 m một nha mọi người đo thử 7 m một 7 m một nha thực đo 7 m một đây các bạn cần tay carbon xoắn cái này là cái số uh, mấy cái rồi số 6 số 6 cái này mình bán 1 triệu nha mọi người cái này mình bán 1 triệu đây cái là cái số 6 cân tay carbon xoắn đây qua bán 1 triệu nhá cái này ghi nó sản xuất cái này hình như sản xuất ở Nhật thôi thường thường không ghi là sản xuất là nó sản xuất ở Nhật dùng thị trường nội địa Nhật thôi cho nó xuất ra ngoài nên nó không ghi là sản xuất nha mọi người đó nó kèm với cái bao đỏ này rồi tiếp trong video này thì chỉ có một cái cân này là không không phải là cân carbon thôi nha cây này nặng 160 g đọt 0.8 dài 1,8 thu về 93 cm đây đặt mạnh nha mọi người đặt mạnh đây này cân hai khúc bạt ra bật vằn kim loại bật vằn kim loại có một khuyên cái ở đây chỉ có cây này không phải là carbon thôi nha mọi người cái này bị dính cái sơn này cao nó ra này đó rồi cây này là cái số à, được cái số 7 cái số 7 cái số 7 này em bán 250 nhé Rồi, số 8. Số 8 là một cái cân uh, Power X Shimano. Nó có đúng ba khuyên thế này thôi. ba khuyên thế này thôi. Đó. Cần dính về nó có đúng ba khuyên thế này thôi nha mọi người không phải là cần dừng đâu mình thấy dính về nó có đúng ba khuyến thế này thôi đây đọt này độ cứng khoảng 20 23 đọt số 2 đây đó bốn nướng. ống bón xoắn ok bón xoắn nhá hai power x hai bốn à, trăm năm mươi bốn mét rưỡi à ủa gì cái cân này bị làm lại rồi cái này thì mình đo thực tế cái này á cái này mình đo thực tế có 36 nặng 180 gram, thu về 1 mét đọt 2 rơi cái này bị làm lại rồi nha mọi người đó nó chỉ có vậy thôi có như thế nào mình nói rõ ràng như vậy nhá đây bát bật trượt à, bật vặn Fuji F PS18 Japan luôn Shimano nhá cái này thì cũng ghi nó sản xuất ba khuyên thế này có khuyên nó bị nứt một xíu ở đấy này đó cái này cái số 8 mình bán là 800 tem của nó này Rồi, số 9 Số 9 Số 9 là một cái cân tay carbon à, Của gì đấy Nixie đây cái này thì ngoài hình trên 90 phần trăm nha mọi người ngoài hình trên 90 phần trăm nixi Cây này nặng 100g, đọt 0.7, à, 0.7, dài 44, thu về 1 mét. đây nắm khúc đọt này ok đọt cũng là đọt carbon carbon hết cần tay cái cân này còn rất là mới nha mọi người rất là mới lịch sinh đó này mọi người xem qua là một đơn cái cân này rất là mới đẹp nhá Lucido đó cái này cái số 9 cái này mình bán là 800 nha mọi người Rồi, cái số 9 này thì kết thúc video của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại trên tiêu đề nhá. Mình không có à, chốt uh, à, máy qua video à, mình không có chốt máy qua tin nhắn mọi người vui lòng liên hệ số điện thoại nhé cảm ơn mọi người nhiều